Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại sao không điều Phạm Minh Chính sang ghế Chủ tịch nước rồi cho xử luôn Cho đến nay, ghế Chủ tịch nước đã quật ngã được hai người Người đầu tiên là ông Trần Đại Quang Ông Quang đã mất mạng, còn người thứ nhì là ông Nguyễn Xuân Phúc Ông Phúc chỉ mất chức Vì sao phe mạnh lại ưa triệt người đang ngồi ở vị trí Chủ tịch nước đến như vậy? Bởi ghế Chủ tịch nước thực tế là hữu danh vô thực như chim không có lông cánh nhưng không còn khả năng để sinh tồn. Vì thế, điều nạn nhân những chiếc ghế này thì dễ ra tay nhất. Có người cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc còn ở cương vị thủ tướng thì chưa chắc gì ông bị hạ như ngày 18 tháng 1 vừa qua. Bởi ghế thủ tướng được xếp dưới ghế chủ tịch nước nhưng lại có thực quyền hơn rất nhiều. Như ông Nguyễn Tân Dũng một thời làm thủ tướng có ai làm gì được ông khi ông còn ở cương vị thủ tướng đầu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi hiện nay. Từ ngày 18 tháng 1 cho đến nay gần một tháng nhưng ghế Chủ tịch nước vẫn đang bỏ trống. Bởi ông Tô Lâm đang cố bám vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để được an toàn. Với quyền bính trong tay, với hàng triệu công an trong tay, với ngân sách lên tới 5,2 tỷ đô la cho năm 2023, thì ông Tâm Tô Lâm đã có đủ, có sức mạnh vũ lực nắm quyền bổ nhiệm giám đốc công an các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương dường như đã giúp ông Tô Lâm đưa tay chân thân tín để lót ổ ở các địa phương. Với ngân sách lên tới 5,2 tỷ đô la trong một năm thì quyền lợi về kinh tế có được từ ghế bộ trưởng là không thể nào kể ra cho hết. Ông Tô Lâm bị đề nghị ngồi vào ghế chủ tịch nước khi mà tấm gương Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc còn sơ sơ ra đó. Khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ sợ bị trả thù vì làm sao ông có thể đỡ nổi đây. Có thể nói rằng nếu ông Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không ra tay. Tuy nhiên vì ông Tô Lâm đã có quá nhiều kẻ thù nên nếu ông ngồi vào chiếc ghế không thực quyền như ghế chủ tịch nước thì bao giờ cũng không an toàn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc từ ghế thủ tướng đã bị đẩy sang ghế chủ tịch nước rồi bị ra tay. Tờ Thời báo chấm đã nhận được những thông tin từ người giấu tên đang công tác trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ông Tổng Bí Thư đang thừa thắng sông lên, muốn làm tiếp vố thứ nhì dọn đường quan lộ cho đệ tử Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, ông Tổng đang loay hoay, chưa biết đưa ra chiến lược nào để thực hiện ý đồ mà thôi. Hành động xua quân đánh vào IEC khi ông Phạm Minh Chính đang đi công du tại Singapore cho thấy chiêu thức rất quen thuộc. Chiêu thức đấy tương tự như chiêu thức đã sử dụng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc khi ông đi công du Indonesia vào hồi tháng 12 năm 2022 cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn. Từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 2, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra để xem xét quyết định về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề nhân sự do ông Phạm Minh Chính đề xuất. Chỉ là nhân sự cấp thấp, không thể nói gì về vấn đề nhân sự cho hai chiếc ghế trống hiện nay là ghế Chủ tịch nước và ghế Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành để lại. Theo thông tin từ bên trong tiết lộ, ghế Chủ tịch nước vẫn chưa có chủ nếu ông Nguyễn Phú Trọng không ép được ông Tô Lâm vào chiếc ghế chủ tịch nước thì liệu rằng ông có thể nào ép được Phạm Minh Chính ngồi vào ghế chủ tịch nước hay không? Nếu ông ép được ông Phạm Minh Chính ngồi vào ghế chủ tịch nước như từng ép ông Nguyễn Xuân Phúc thì có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng có rộng đường để tính toán. Đây là hình ảnh nếu đẩy được ông Phạm Minh Chính sang chiếc ghế chủ tịch nước cũng là giải pháp không tồi đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Câu chuyện về chiếc ghế chủ tịch nước đang bỏ trống sẽ còn là đề tài rất nóng hổi khi gần đến ngày hội nghị Trung ương 7 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 nếu không có gì bất thường. Còn 3 tháng nữa để đấu tranh và dẫn dụ nhau ra khỏi vùng đã được mai phục rồi để ra tay. Ghế chủ tịch nước hiện nay có vẻ như đang là một cái bẫy hơn là một vị trí có đặc quyền, đặc lợi vậy. Có những lúc người ta chiến nhau để giành ghế, nhưng đôi khi họ cũng chiến nhau để đẩy cho kẻ thất thế phải rơi vào chiếc ghế nào đó. Trò chơi chính trị ở cung đình Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lắm chuyện